chào tất cả anh em đang xem và theo dõi video của mình thì nay đến với công nghệ máy chơi bài bịp thì ở clip hôm nay mình lại ra mắt và giới thiệu đến cho anh em những siêu phẩm và cái dòng máy đánh bài anh em nhé và những thiết bị đánh bài như nào thì trước này anh em theo dõi đây chính là dòng máy đánh bài Đấy, Samsung iPhone hay là iPhone X iPhone 8 Plus hay điện thoại đen trắng hay là đồng hồ hay ví soi hay là camera tay áo tất cả những thiết bị này nó sẽ giúp chúng ta chơi và chiến thắng tất cả các môn chơi về bài lá thì ở clip hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em một chiếc máy đánh bài <coughs> đây chưa chiếc máy đánh bài <coughs> thì nhà mình có rất nhiều những mẫu mã khác nhau Đấy, anh em muốn chơi thiết bị nào thì nhà mình cũng sẽ có những thiết bị đó cho anh em muốn chơi Samsung hay muốn chơi iPhone hay là muốn chơi đèn trắng thì nhà mình đều có hết đấy thì anh em là muốn chơi loại nào thì anh em ờ, lấy cái thiết bị đấy phù hợp với các sân chơi bằng nhỏ bằng to anh em có thể chơi được hết thế đây trên cái điện thoại đánh bài và nguyên đi chơi động chơi của điện thoại đánh bài này thì nó không khác gì một chiếc điện thoại bình thường anh em nha. anh em vẫn có thể nghe gọi quay phim chụp ảnh lướt web thoải mái và cái thứ hai là đã là mình cấy vào mặt chip bên trong giúp chúng ta chơi và soi và quét bài cho anh em để anh em chiến thắng tất cả môn chơi về bài lá ba miền bắc trung nam như anh em miền nam miền bắc Đấy, anh em miền trung từng chơi môn chơi nào nó sẽ giúp chúng ta chiến thắng như ờ, ở clip hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho anh em cái bộ môn đó chính là bộ môn bài cào ba lá và binh sau lá nó nguyên đi chơi động chơi của bộ môn này ra sao Đấy, như anh em miền Nam chúng tôi thường chơi Đấy, bài binh ba binh này binh ấn độ này hay là binh uh, uh, 13 lá này hay là tiến lên miền Nam hay là xì tố hay là xì lát hay là bài cào ba lá đều chơi được hết thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho anh em còn anh em miền Bắc thường chơi ba cây liêng sâm phẩm Đấy, anh em nhé thì anh em là xem video có nhu cầu và sản phẩm hay là cần mua sản phẩm đến liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0985 102 99 và 0986 17 Nhà mình có hai cơ sở Hà Nội và Sài Gòn. Anh em nào gần khu vực nào qua khu vực test hàng thử hàng. Anh em nào ở bên nước ngoài hay ở xa khu vực uh, Hà Nội và Sài Gòn thì nhà mình sẽ nhận gửi hàng cho anh em qua đường tàu xe đường bưu điện. <clears throat> Khi hàng tới nơi em nhận hàng và trong uh, bộ môn hàng đó thì sẽ có những cái giấy sử dụng của cái dòng thiết bị này đấy thì mỗi cái sản phẩm này thì anh em chỉ cần nhìn qua trong khoảng tầm 5 phút là anh em có thể thao thuần thục cái thiết bị và thuần thục cách sử dụng của nó anh em mà thắc mắc thì có thể alo trực tiếp gọi video cho mình mình sẽ hướng dẫn lại cho anh em và sau đây mình sẽ test thử và chơi qua cho anh em với bộ môn bài cào ba lá như nào hay là binh ấn độ như nào thì một bộ sản phẩm của nó là bao gồm là một máy và một tai nghe siêu nhỏ anh em nhé và quan trọng nhất nó là một bộ bài ít nhất là anh em phải đưa được bài của mình vào thì anh em mới có thể chơi được Đấy, bài phải bài của tôi đưa cho anh em và anh em mới có thể chơi được bài nhà mình có rất nhiều những mẫu bài bài việt nam bài giấy Đấy, hay anh em bên nước ngoài chơi những mẫu bài nhựa hay bài giấy bên nước ngoài nhà mình đều có hết Đấy, anh em chơi mẫu nào cần chụp ảnh qua zalo cho mình thì đây là chiếc tay nghe xương nhỏ chiếc tay nghe xương nhỏ là gì? khi anh em đi chơi này anh em đeo ở trong tay anh em không thể biết được là anh em đang chơi thiết bị tinh vi này Đấy, rất là nhỏ gọn anh em đeo trong tay. Đấy, nó sẽ báo cho anh em biết được tụ nào to tụ nào nhỏ Đấy, hay là là anh em tháo bao nhiêu lá đi để cho tổ mình nữa thông qua tay anh xương đỏ này sau đây mình sẽ test thử cho anh em với bộ môn bài cáo bác lá này thì anh em có thể chơi cái chế độ chơi là anh em có thể biết trước được nhà lớn nhà nhỏ Đấy, em muốn biết một cửa lớn cũng được hai cửa lớn cũng được hay là tất cả cửa lớn cũng được tùy thuộc anh em đây mình sẽ thử cho anh em là mình sẽ chơi bộ môn bài cào là mình sẽ chọn cái chế độ là mình có thể biết trước được một nhà lớn anh em nhé đây mình sẽ từ thử luôn cho anh em xem mình sẽ biết trước một nhà lớn nhất Đấy mình sẽ trộn bài lên bài cũng phát là như bài bình thường anh em nhé có rất nhiều những mẫu bài ba tụ ba sẽ là tụ to điểm nhất anh em cùng xem anh em xem tụ ba sẽ là tụ lớn nhất kakaji anh em xem gặp tụ ba thì tắt điện hết Đấy. tiếp tục anh em xem bốn rồi đây những chế độ chơi là chế độ mình có thể biết trước rồi anh em nhé biết trước là nhà to nhà nhỏ rồi biết trước rồi anh em xem ba tầng ba tầng tây đây chế độ biết trước anh em thử tiếp cho anh em bắn luôn này tôi khẳng định anh em là anh em chơi bao nhiêu tụ cũng quan trọng mà lúc nào anh em có thể biết trước là nhà lớn nhà nhỏ hoặc anh em có thể chọn bài chia anh em nào to điểm nhất ba tụ số 3 này là tụ to nhất anh em nha em xem bàn đây Đấy. <clears throat> bây mình sẽ chuyển đến chế độ chơi chế độ chơi là ờ, tôi có thể à, luôn luôn chia bài mình cũng làm là lớn nhất Đấy. tôi sẽ chuyển chế độ chơi này em nhé với môn bài cào này em chơi thì ok luôn thiết bị này nó tinh vi sản quần nhất anh em nhé đọc bài siêu nhanh camera siêu rộng với thiết kế <clears throat> tinh vi sản quần nhất Đấy. đón đầu xu thế 2020 tôi ra mắt cho anh em luôn siêu phẩm nếu như mày báo hai anh em chỉ cần cháo đi hai cây này đấy, và anh em chia thì tô anh em là tô lớn điểm nhất này sẽ chia luôn cho anh em xem <coughs> tám này anh em xem muốn là tụ mình là tụ to điểm nhất đấy, cứ máy báo bao nhiêu thì anh em cháo và anh em chia thì tụ nhà mình sẽ là tụ lớn điểm nhất và to điểm nhất anh em nhé <coughs> thử tiếp tục nhận anh em ngang dọc bài thoải mái anh em nhá không quan trọng ờ, ngang dọc thoải mái ờ. bốn này bốn thì chọn lên bốn cây này em chia này tụ mình là tụ to nhất này chín nút anh em xem lại là to nhất không có chuyện sai anh em nhá làm sao chuyện sai được. thiết bị này nó là tinh vi nữa và khi em đi chơi tất cả các anh em tại sao anh em luôn thua tha luôn sao bảo là vì anh em chưa phải nắm bắt được những thiết bị tinh vi xảo vân này đấy <clears throat> nếu anh em nào mà đang ở ngoài bờ à, muốn vào bờ an toàn muốn lấy những gì nó mất anh em nhanh tay alo trực tiếp cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em cái thiết bị này cái máy này nó cũng chơi tất cả các trò nhưng anh em miền nào cũng có thể chơi được ba cây liêng sân phỏng hay là bài cào binh sáu lá ngọc hồng thì tố phúc cơ đều chơi được hết rất đơn giản cái máy báo mới là anh em là trộn đi rồi chia là bài anh em là to nhất hai thì mình này cháu bỏ hai cây đấy em chưa không nhà nào có điểm to hơn anh em đặt đấy một nó là một to hơn và mình sẽ chuyển lúc mình tăng số lượng người chơi lên sao mình sẽ tăng 5 tụ lên cho anh em xem nha mình sẽ tăng 5 tụ lên mình sẽ chơi 5 tụ cho anh em xem một này em trộn đi một cây này chia 5 tụ này tụ mình là tụ to nhất này nha không mà không nhà là có thể vượt điểm anh em tám nút anh em xem tám nút là to điểm nhất này không có chuyện sai anh em nhé đó chính là bộ môn bài cào ba lá và bộ, bộ môn tiếp theo mình muốn giới thiệu đến và chơi thử cho anh em đó chính là bộ môn bình ấn độ hay gọi là bình sáu lá tôi sẽ chuyển luôn cho anh em xem binh sáu lá mình cũng chơi như bài binh bài cào bài lá nó cũng có thể báo được tụ lớn tụ nhỏ hoặc anh em có thể trộn đi em chia thì anh em cũng là, là lớn điểm nhất Đấy, là mình sẽ thử luôn cho anh em là mình có thể biết được một tụ lớn <coughs> hai hai cũng nghĩa là tụ số 2 sẽ là tụ to nhất trong bốn nhà anh em nhá mình sẽ chia luôn cho anh em xem đây tụ số 2 đây đây sẽ là tụ to nhất anh em nha à, anh em xem chín chín này anh em xem này chín nút này và chín nút này Đấy. <clears throat> nút nào ba anh em là to nhất và lớn nhất anh em nha Đấy. <clears throat> không có chuyện nhà là có vân được anh em thử tiếp cho anh em xem khi đi chơi về một vài lá tất cả một chơi mà anh em đã dùng thiết bị này tôi khẳng định với anh em là không có chuyện thua và khi anh em đi chơi đấy tôi nói thẳng luôn tôi là thằng đi bịp bài 20 năm nay rồi nhưng mà 20 năm tôi đi chơi tôi vẫn phải có thiết bị vẫn là có đồ tôi mới chiến thắng được nói không phải tay này bây giờ người khôn cờ khó không ai <coughs> dễ bề cả bắt buộc anh em phải có đồ máy vẫn báo hai thì tụ số 2 sẽ là tụ lớn nhất anh em nhé đây tụ số 2 đây chín này bốn này tụ số 2 vẫn là tụ lớn nhất anh em nhé không có nhà nào có lại hơn đẻo anh em tụ này là có hai nước rồi, <coughs> tụ này là không nước rồi em xem bốn điểm anh em vẫn là to nhất anh em nhé không có chuyển xa đây em xem <coughs> độ này hai điểm bốn điểm là anh em to nhất này anh em xem không có chuyện sai Đấy, kể cả anh em hai điểm anh em vẫn là ăn tất cả các nhà Đấy, các nhà sẽ không còn có nước mình thử tiếp cho anh em một ván nữa này <coughs> thử cho anh em một chế độ chơi về tôi sẽ chuyển chế độ chơi đến chế độ là tôi có thể làm cho bạn tụ nhà mình cũng nặng là to điểm nhất này Đấy, mình sẽ chuyển luôn chế độ cho anh em xem cái thiết bị này nó chơi nó rất là ok anh em nha Đấy bây giờ cái chế độ này chế độ chơi đây tôi có thể trộn chưa và tôi cũng đạo là đẹp nhất và to nhất này và máy ống một thì tôi cháo đi một cây này và tôi chia này tụ tôi là tụ to nhất này rồi em xem chín nút này 5 nút này bà tôi cái này 5 điểm này bà tôi ăn tất này chín này thịt này không có gì này là tệp anh em nhé không có điểm này chín luôn này chín luôn này có năm lơ này em xem bài mình vẫn là bài to điểm nhất này không mời tự sai 10 và anh em ăn cả 10 luôn anh em muốn cài đặt chơi chế độ là anh em có thể biết được tụ lớn tụ nhỏ cũng được và anh em có thể cháo trộn chia thì anh em lúc nào là to đi và lớn đẹp nhất thử tiếp cho anh em ván nữa này thao tác rất là đơn giản cứ máy báo bao nhiêu anh em cho chia bao nhiêu Đấy, một này tôi cháo một cây này tôi chia này tôi liền sơ qua tôi nó bắt bài tôi con này 8 điểm 8 này 9 này em xem rất là chuẩn xác luôn không chuyện sai em nha hàng này nó tinh vi và sảo quật nhất rồi Đó. tiếp cho anh em bán kể là anh em bán cuối nhá anh em thắc mắc cần tư vấn thì cứ alo qua số điện thoại của mình hai hai cá bỏ hai cây chia này. rất đơn giản dễ chơi dễ sử dụng đây xem bài tôi chín chín chín này tám nút này lại là to nhất rồi anh em nha không mà con này nhà nào có vươn hơn điểm thôi à, tôi khẳng định với anh em đấy <clears throat> đấy vừa rồi là anh em cũng đã cùng tôi xem video và trải nghiệm video để biết đến cái thiết bị đó thì cái máy đánh bài cào hay máy đánh binh nó như thế nào thì anh em nào mà cần tư vấn về sản phẩm hay cần mua đồ thì nhà mình có rất nhiều những thiết bị khác nhau như máy iPhone X hay máy iPhone 8 đấy, hay là Samsung hay là Nova đen trắng đấy, số định gas là đều có hết anh em là muốn chơi loại nào cứ alo cho mình nhà mình sẽ tư vấn cho anh em đấy. <clears throat> nhà mình còn bán thêm rất nhiều đồ về môn sóc đĩa bịp tài xỉu bịp bầu cua bịp anh em nào chơi môn chơi nào thì cứ alo nhà mình có thể nhận thêm cái phần hack game bầu cua sóc đĩa trên điện thoại online nhà mình đều cài được hết cho anh em nhé anh em nào có nhu cầu cứ alo cho mình cảm ơn anh em xem clip